sẽ thử bếp dành riêng cho thị trường ở Nhật <laughs> bếp có hiệu là Paloma TC N900B đây là nội thất bên trong của bếp đây bây giờ tôi sẽ đóng nắp lại để các bạn cùng xem ngoại thất và test những tính năng của bếp trời lớn rồi là ngoại thất của bếp đây, đây là bếp nướng này có mâm và vỉ nướng bằng inox ưu điểm của bếp ga Nhật á, so với bếp ga Việt Nam thì à, bếp ga Nhật á, được xuất xứ từ Nhật nên sử dụng rất là bền thứ hai là rất là an toàn có cảm biến phá ga tự động hay là cảm biến phá ga tự động luôn. cảm biến đầu đồng giống cái động nổ hàng khi mà gió thổi <clears throat> làm tắt lửa hay nấu tràn làm làm tắt lửa thì chỉ sau 5 đến 7 giây thôi cảm biến sẽ nhận được tín hiệu bếp sẽ tự động phá ga lại cho nên sử dụng rất là an toàn thứ ba bếp ga rất là tiết kiệm ga thực tế gia đình tôi có bốn người ngày nấu ăn hai buổi một bình ga giá khoảng 330 thì tôi sử <clears throat> tôi sử dụng được khoảng hai tháng rưỡi thì trung bình mỗi tháng tôi chỉ tốn 150 ngàn tiền ga thôi cho nên rất là tiết kiệm thì tính năng đầu tiên bây giờ tôi sẽ thử là phá ga khi gió thổi lần tắt lửa thì tôi sẽ mở cả ba bếp hai bếp nấu và một bếp nướng kính nướng thì các bạn chỉ tay từ 3 đến 5 giây còn lửa nó cháy đều ra do cái bề mặt con lửa nó lớn nếu mà các bạn nhấn mà buông tay liền á bếp sẽ tắt bây giờ tôi sẽ chỉnh nhỏ lửa tôi dễ thổi để thực hiện tính năng là gió thổi làm được lửa thì chỉ sau 5 đến 7 giây thôi cảm biến sẽ nhận được tín hiệu bếp sẽ tự động phá ra lời còn một số nơi bán khác đó, họ cũng quảng cáo đây là tính năng chống trào hàm ý nước trào da làm tắt lửa mà các bạn lấy nè cái đầu chia lửa nó cao hơn mặt bếp hai phân nước mà có trào da đi nữa thì cũng tràn trên mặt bếp không thể nào làm tắt lửa được nguyên nhân chính do tắt lửa chỉ do gió hơi mạnh nên bếp nó mới tắt bếp đã tự động phá ra và kèm theo tiếng bếp bếp đã phá ra công tắc ba bếp vẫn còn đang mở nè nó là cảm biến chậm đến hồi khi mà cảm biến này nó nhận được 250 độ á bếp sẽ tự động tắt lửa và phá ra lại thì dưới đáy nồi á nó phải đặt trên 300 độ thì bếp nó mới khóa thì tính năng thứ hai tôi sẽ thử là phá ra khi nước cạn nồi để dùng hai miếng sắt nè nó chỉnh cho hai cái đáy nồi thì à, đối với à, phần à, bếp nướng nè thì cái do cái bề mặt ngâm lửa nó lớn nên nhà sản nhà sản xuất bên Nhật á chỉ cho phép ta giảm ngọn lửa bếp nướng á, từ 10 xuống 8 thôi không như bếp nấu được bếp nấu thì ta có thể tăng giảm nhỏ được nè bếp nướng thì chỉ được phép giảm 10 xuống 8 thôi còn các bạn thử tính năng này ở nhà các bạn nên dùng nồi có cái đáy dày nếu mà các bạn dùng nồi có cái đáy mỏng á nó dễ tản nhiệt nhiệt độ mà nó chỉ dao động từ 200 đến hai trăm 250 độ á thì cho dù các bạn thử có buổi bếp nó cũng sẽ không phá còn về phần bếp ga Nhật á đánh lửa bằng IC bằng hai cục pin đại nè cho nên khi chúng ta sử dụng một bếp á, thì tất cả các bếp còn lại nó cũng sẽ đánh lửa theo mục đích của nó là đốt cháy lương ga thừa nếu có rò rỉ trong bếp nên nó sẽ hao pin hơn bếp ga Việt Nam bếp ga Nhật á, thì có lò nướng rất là tiện lợi nướng thì các bạn nướng được mọi thứ nhưng các bạn phải cắt mỏng ra hai phân còn khi nướng á, các bạn cũng nên cho một ít nước vào mắm hứng nè để hơi nước bốc lên cũng làm mềm phẩm khi nướng nó không bị khô và giúp ta dễ dàng vệ sinh mâm hứng hơn à, nướng thì các bạn không có mất thời gian à, như kiểu nướng truyền thống mà các bạn phải đi nhúm lửa than hai bếp đã tự động giảm nỗ lực xuống này cho dù vị trí cần ga đang vị trí lớn nhất đang có nhiệt độ cao bếp bên trái 231 độ bên phải 234 độ thì tùy mỗi điểm nó sẽ có nhiệt độ khác nhau em nhớ nữa lo nói chuyện quê Rẻ khuyến mãi có hệ thống phân phối thiết kế điện nhiệt trên khắp cả nước quý khách tại thành phố Hồ Chí Minh á tin nhắn vào Zalo Facebook Viber của anh Nam theo số điện thoại 0909 306 149 còn các cửa hàng bếp ga các tỉnh thành khác ấy, muốn phân phối thêm mặt hàng bếp ga nội địa thì cũng có thể liên hệ với anh Nam qua Zalo Facebook đều được còn các bạn xem YouTube trên TV á, cũng có thể tìm kiếm với từ khóa rẻ hơn khuyến mãi để đón xem những video hữu bếp nội địa Nhật của chúng tôi và các bạn nhớ đăng ký subscribe bên dưới video để đón xem những video hữu bếp vào ngày mai và đừng quên chia sẻ với bạn bè người thân mình cùng xem hai bếp đã tự động tắt lửa và phá ga sau chế độ là nước cạn nồi ừ, đã tự động phá ga. này khác là bên này các bạn à, lên chính ra như bên con ó nè con thỏ bên này sử dụng với ga nhập được 15 đến 20 ngày <coughs> còn bên bana số Toshiba là bên Maxell á bao là bên này sử dụng với ga nhập chỉ được 30 đến 40 ngày tất cả các bên này là rất là kém còn để khắc phục về bên đó đối với dòng bếp này tôi sẽ thay thế hai cửa pin đại nè bằng ngọc pin điện sạc pin hiện có âm và cực dương thì khi giao bếp tôi sẽ đánh dấu cộng và trừ tránh trường hợp gắn đau cực làm biết không cộng thì uh, bây giờ tôi sẽ lắp pin sạc để cho các bạn cùng theo dõi Đây. thì uh, tôi sẽ gắn kèm theo cái lò xo các bạn móc vào thật kêu luôn luôn hướng ra bên ngoài còn còn lại tiếp vào miếng hát trong hộp bên đây bếp sử dụng pin sạc hoạt động bình thường còn để dàn bếp bên nếu các bạn có thể nghe theo nhịp tính lửa của bếp đây nhịp tính lửa nhanh liên tục là bên này chậm dần là bên nếu và ta có thể theo dõi cái đèn ở chỗ hộp pin nè thì bên nếu nó sẽ sáng đỏ lên còn đây là đầu chờ sạc đi theo ờ, pin đó là một cục sạc có đoạn dây dài 3 mét nè khi hết pin thì các bạn cắm cục sạc vào thời gian sạc của pin sạc này nó khoảng 18 tiếng nếu mà các bạn không có thời gian để theo dõi á thì các bạn nhìn cái đèn trên đầu cục sạc nè đèn xanh là pin đầy đỏ là đang nạp pin vào thì khi, khi sạc á các bạn vừa sạc vừa sử dụng bếp bình thường một lần sạc á các bạn xài khoảng từ 2 đến 3 tháng còn tuổi thọ của pin này á nó khoảng 4 năm nên các bạn khỏi lo phải hai pin thì đối với dòng bếp này á nó chỉ có tính năng cơ bản thôi không có tích hợp hẹn giờ nấu và hẹn giờ nướng thì tôi có bán kèm theo ổ cắm hẹn giờ giúp chúng ta thực hiện được thời gian từ 1 đến 60 phút thì các bạn mượn một cục sạc nè cắm vào cắm hiện giờ sau đó các bạn cắm vào ổ điện nè. tôi sẽ thử à, một phút cho ổ cắm hiện giờ nè. khi sử dụng ổ cắm hiện giờ các bạn phải lấy pin ra để sau khi hết thời gian cho ổ cắm hiện giờ đó biết nó mới tự động tắt lửa và phát ra lại nếu mà các bạn quên lấy pin ra thì sau khi hết thời gian cho ổ cắm hiện giờ bếp nó cũng sẽ hoạt động bình thường vì nó vẫn còn điện, nguồn <clears throat> điện cung cấp của pin bếp thì được bảo hành một năm nếu trong 10 ngày, 10 <clears throat> ngày đầu á bếp có bị lỗi về kỹ thuật á tôi sẽ đổi trả bếp khác với giá trị tương đương dưới bếp á, thì tôi cũng đã bọc lưới chống chuột và cũng che kính những lỗ lớn xung quanh bếp chống chuột chui vào cắn khóa đứt dây điện còn đây là nút gian xào đồ khô này các bạn giữ 3 giây nè, nó sẽ đỏ lên nè nó sẽ tăng được đầu que cảm biến này lên 300 độ thông thường á đầu que cảm biến nó nhận được 250 độ bếp sẽ tự động tắt lửa và phá ga khi các bạn chọn ở chế độ 3 giây này bếp sẽ tăng lên được 300 độ giúp tay gian xào thời gian nó sẽ lâu hơn sau khi hết thời gian một phút trên nấu cắm nè bếp nó cũng đã tự động tắt lửa và phá ga lại. công tắc thì vẫn còn đang mở đây thì vừa rồi tôi cũng đã hứa hết những tính năng của bếp cảm ơn các bạn hẹn các bạn ở những video tiếp sau